Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Monanel. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với mẫu cỏ bản. Một nét rợn à, ngay giữa móng ha. Sau đó thì mình sẽ vẽ một cái à, cánh nhỏ phía bên trái và thêm một cái cánh lá đơn ở phía bên phải. Bây giờ mình định hình à, cái mẫu múc bông trước. Cho nó tròn trước ha. Những cái cánh này là những cái cánh mẫu đơn giản cơ bản. Bây giờ mình ghép lại thành một cái mẫu à, mẫu bông mình vẽ thêm một cánh lá lớn và rọt ở phía cuối à, đầu móng ha mình cứ chêm vô những cái chỗ nào mà trống thì mình cứ chêm những cái cánh nhỏ vào sau đó thì bây giờ mình sẽ tô lại nhé các bạn để ý khi mình tô thì mình sẽ tô đúng cái đường cũ phía bên dưới ha nếu mà mình tô lật thì nó sẽ để lại hai cái nét á thì nhìn nó sẽ không được đẹp sau khi mình tô lại thì các bạn thấy rằng là cái mẫu của mình sáng lên rất là nhiều và mình tô thêm một lần nữa đây là những mẫu cơ bản ờ, của môn cọ bản ở trong trường Mona đang dạy các bạn có thắc mắc gì về dụng cụ hoặc là về những cái môn học có nét có bạn có nổi hoặc là double thì các bạn cứ comment ở phía bên dưới video hoặc là các bạn ờ, comment rồi để lại số điện thoại ha có nhiều bạn có comment nhưng không để lại số điện thoại nên Mona cũng không tư vấn được nên cách tốt nhất các bạn muốn được tư vấn về tất cả những cái gì mình thắc mắc về nail thì các bạn nên để lại số điện thoại cho Mona bây giờ mình vẽ lá mình sử dụng màu xanh và màu vàng mình thêm một chút màu đen vào nha nếu nếu như các bạn học lên cao cấp thì các bạn sẽ sử dụng màu đen nhiều tại vì khi mình ờ, mình tán màu đen thêm vào thì nó sẽ có hiệu ứng 3D đó nó sẽ đẹp và nó sẽ nhìn các bạn thấy nó 3D nhiều hơn sau đó mình cũng sẽ tô lại cái màu vàng thì nó hơi hơi khó lên màu nếu như các bạn ờ, tán màu vàng không mà nó không lên được màu á thì các bạn thêm một chút à, màu trắng vào nha đây bây giờ mình sử dụng cỏ tô và mình à, tán cái màu đen ở ở bên trong này đây là cỏ tô này đây là cỏ râu ha bây giờ mình sẽ điểm những cái à, phần hoa văn râu hình xoắn ốc vào cái mẫu của mình nó sẽ mềm mại và nó sẽ đẹp mắt hơn sẽ chấm cái phần nhụy ha phần nhụy thì mình lấy ít bột thôi mình chấm cho nó chi chít chi chít nhỏ nhỏ đừng có chấm nhiều bột quá thì nó sẽ bị dày rồi Mona đã hoàn thành xong mẫu cọ bản đơn giản chúc các bạn thực hiện thành công và hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo